trước tiên thì các bạn nên bật nút phụ đề phía dưới để chúng ta có thể biết rõ hơn hiểu rõ hơn những thông tin của bếp những chức năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn thì đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem chức năng là khóa ga khi gió thổi là tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên xanh đẹp đấy tôi sẽ mở nhỏ ngọn lửa lại để mô phỏng dễ thổi hơn từ 5 đến 7 giây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 hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều trung bình một tháng nó tiết kiệm từ khoảng từ 25 đến 30 phần trăm cái số tiền chúng ta sử dụng ga hàng tháng so với bếp ga của Việt Nam nếu các bạn sử dụng những loại pin như là pin con ó pin con thỏ như thế này các bạn sử dụng được khoảng từ 15 cho đến 20 ngày giá cũng khoảng 20 ngàn một cặp những loại pin có giá tốt hơn như là Panasonic Toshiba, Maxell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 một viên pin sạc sẽ không thể nào mà gắn vừa vào được vì thế đi kèm với đó có một cái thanh lò xo để tăng chiều dài cho viên pin pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn rồi dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm cực dương nó có những cái lỗ nhỏ nè chúng ta móc vào cố định thanh lò xo như thế này hộp pin thì nó có cái ký tự hình cục pin cũng như một cái dấu trừ ở bên trong và dấu cộng ở bên ngoài chúng ta nhìn và chúng ta lắp theo y chang như vậy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 một một cái đèn hình màu đỏ nó là tức là pin nó chưa có đầy đèn khi nào mà nó chuyển ra màu xanh đó, tức là pin đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra chúng ta có thể vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết nhưng mà bếp này chúng tôi sẽ không có tặng pin sạc cho các bạn vì bếp này được đáng bán với giá là 1,2 triệu nên chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một uh, một cục nguồn 3V như thế này đây pin sạc này nên nếu các bạn muốn các bạn có thể mua kèm theo còn bếp này chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một cục nguồn 3V như thế này đây các bạn có thể cắm trực tiếp luôn vào bếp để sử dụng mà không cần phải thông qua pin rất là tiện lợi cắm trực tiếp vào điện 220 để xài luôn không cần sử dụng qua pin nhưng mà bếp này á, nó có một cái bất lợi của nó là khi mà cúp điện chúng ta sẽ không sử dụng được thì chúng tôi có khắc phục vấn đề đó bằng cách tặng kèm cho các bạn một cặp pin đây cặp pin này là cặp pin zin theo bếp từ bên Nhật về nó có thể sử dụng với bếp này liên tục á, là từ 4 cho đến 5 tháng nếu bạn lắp cặp pin này vào thì các bạn với bếp này các bạn sử dụng được 4 đến 5 tháng thì chúng ta có thể cắt kết ờ, cặp pin này đi sau đó chúng ta đề phòng ví dụ khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện đó, chúng ta lấy cặp pin này ra để sử dụng và bình thường chúng ta có thể dùng cái dây nguồn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 đề phòng trường hợp khu vực chúng ta sống chúng ta có thể mang ra khu vực chúng ta sống nó bị cúp điện thì chúng ta cũng có thể mang ra để sử dụng ngoài ra thì bếp này nó không có tích hợp nhiều cái chức năng tiện ích nó chỉ có chức năng rang ở bên phía tay trái đây thì ờ, quay cảm biến nó sẽ tự động gia hạn cái nước chịu với cái mức của nó là từ 250 độ lên hơn 300 độ C để các bạn có thể thoải mái ra những loại thực phẩm khô mà không có sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa đây như thế này đây ngoài ra bếp nó không có chức năng hẹn giờ tắt bếp nếu các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp á, thì chúng ta có thể mua kèm theo cái thiết bị hẹn giờ này giá là 80.000 một cái để sử dụng rất là đơn giản các bạn lấy cục nguồn 3V cục nguồn 3V chúng ta đã cắm trực tiếp vào bếp rồi sau đó chúng ta cắm vào cái thiết bị hẹn giờ này rồi cắm vào ổ điện thôi các bạn chỉnh tối đa là 90 phút tôi sẽ để nhỏ nhất là một phút để thử này bật bếp lên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 nếu như các bạn cảm thấy video clip này nó hay và nó bổ ích cho mình thì mình cũng có thể ấn vào nút like và chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng xem. Và đừng quên ấn vào nút đăng ký để có thể tiếp tục đón xem những lần thử bếp tiếp theo của chúng tôi. Video clip thử bếp của tôi cũng xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp các bạn vào những lần thử bếp lần sau.